giờ dù trong giấc mơ mơ như chẳng nhìn thấy một ai chỉ có mỗi mình em rồi dạo bước tay nắm thẹn thùng trời mây mình cười tình yêu tới đôi lúc anh chẳng đến một xưa phải chẳng cứ hồn viên đã ta say ngày hôm anh chỉ muốn thể hiện tình yêu to lớn người sẽ bên em nhé chẳng bao giờ cách xa người sẽ bên em mãi chẳng điều gì có thể xa anh vai trái tim này thì suối kiếp mình bước tiếp thì lại sẽ đến sau tháng mưa màu nỗi tiếng sẽ hết dù đâu sóng gió làm em vui mỗi ngày yêu được không đến khi em yêu thật lòng em muốn cảm ơn anh vì đã bên em ngày qua dừng là tôi chỉ mong bên anh một chút tình yêu có lẽ không nên yêu như thế bởi tình yêu sẽ nói and the Ngọc vâng ạ Em đến từ K8 sang Hàm Mặt ạ vâng? Em à, thì em em đến với ờ, quay rồi thì em đã có tìm hiểu về các câu lạc bộ chưa? Em cũng có tìm hiểu